Xin chào các bạn đã đến với kênh học cùng Nana Hôm nay mình sẽ tiếp theo tiếp tục với bài 3 Trong sách tiếng Việt lớp 3 Lớp 3 Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Rồi các bạn cùng bắt đầu học theo mình Bắt đầu cùng mình học nhé Phần tập đọc trang chính Rồi hôm nay bé học cái gì đấy Học cái bài gì đấy học đầy đơn xin vào đội ừ. rồi cái này là cái đơn xin vào đội thì bây giờ đầu tiên là con phải đọc cái phần phần đọc này cho kỹ xong rồi dựa vào đó con sẽ trả lời những câu hỏi trong sách Đây đọc đi con dạ. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Yên Bái ngày 20 tháng 1 năm 2004 đơn xin vào đội kính gửi ban phụ trách đội trường tiểu học Kim Đồng ban chỉ huy liên đội em tên là Lưu Tường Vân ngày, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1995 học sinh lớp 3C trường tiểu học Kim Đồng sau khi được học điều lệ và lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước. Em làm đơn này xin được vào đội và xin hứa thực hiện năm điều bác Hồ dạy, tuân theo điều lệ đội, giữ gìn danh dự đội. Người làm đơn, vâng, Lưu Tường vâng rồi sau khi con đọc xong thì con sẽ lật vào đây trang số 10 để học những cái từ mới ví dụ như điều lệ là gì à, điều lệ là những quy định về hoạt động của một tổ chức rồi danh dự là gì danh dự là giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể rồi rồi bây giờ đây nó có ba câu hỏi thì con sẽ dựa vào cái bài học những bài đọc mình sẽ trả lời những câu hỏi này đầu tiên là câu số 1 đơn này là của ai gửi cho ai nhờ đâu em biết điều đó đọc lại trong cái bài này đơn này là của ai Đơn này là của bạn Lưu Tường Vân gửi cho ban chỉ, ban phụ trách đội trường tiểu học Kim Đồng và ban chỉ huy biên đội. Ừ. Rồi tiếp. Nhờ đâu mà em biết? Nhờ vào cái đơn này Nhờ vào của đơn. bạn Tường Vân viết. Đúng không? Dạ. và người làm đơn nè người làm đơn là lưu tường vân lưu tường vân ừ, cho nên là mình biết điều đó thứ hai là gì phần kính gửi trong cái phần kính gửi thì ờ, bạn có nêu rõ gửi cho ai gửi cho ban phụ trách đội trường tiểu học Kim Đồng và gửi cho ban chỉ huy liên đội thì nhờ những thông tin này mà mình biết được tiếp theo là gì tiếp theo là bạn học sinh viết biết học sinh viết đơn làm gì những câu nào trong đơn cho biết điều đó ừ. viết đơn để làm gì xem kỹ coi trong này coi bạn bạn viết đơn để làm gì bạn viết đơn để làm để xin được vào đội em làm đơn này xin được vào đội ừ. những câu nào trong đơn cho biết điều đó những câu nào dạ em làm đơn này xin được vào đội đó. rồi tiếp theo này phần nêu nhận xét về cách trình bày đơn phần a phần a đầu tên từ đầu đến mang chỉ huy liên đội viết những gì từ đầu cho đến ban chỉ huy liên đội đâu tìm coi từ đầu là từ đâu dạ đây ừ, tới ban chỉ huy liên đội đâu dạ đây ừ, viết những gì viết là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Yên Bái ngày 20 tháng 1 năm 1 năm 2004 đơn xin vào đội kính gửi ba phụ trách đội thiếu đội trường tiểu học Kim Đồng ban chỉ huy liên đội ở đây trong cái bài này mình sẽ thấy nè bên góc trái mà ở trên thì đề gì đề tên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh còn cái hàng dưới này là gì chỉ nơi chốn là Yên Bái là bạn này đang ở Yên Bái đang ở tỉnh Yên Bái ngày tháng năm này chính là ngày viết đơn Được chưa yeah. Dạ. rồi cái cái đề mục lớn này đơn xin vào đội thì đã nói lên được rồi là một bạn viết một cái lá đơn để xin gia nhập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mà tiếp theo là cái phần tính gửi thì phần kính gửi này chính là gì bạn gửi cho ban phụ trách đội của trường tiểu học Kim Đồng thì ở đây mình cũng biết luôn là bạn đang học trường tiểu học Kim Đồng và mỗi trường tiểu học như thế thì ta có người ta có ban phụ trách đội à, cho nên nếu mình muốn xin vào đoàn vào, vào đội thì mình sẽ gửi mình sẽ gửi đơn xin vào đội cho ban phụ trách đội của cái trường đó đúng không ví dụ như sau này con con làm cái đơn xin vào đội thì sẽ con con sẽ thay cái trường tiểu học Kim Đồng này bằng cái trường của mình đang học đúng chưa dạ và cái thứ hai nữa là gì gửi cho ban chỉ huy liên đội trả lời được cái câu hỏi số số 3 phần A còn cái câu hỏi số 3 phần B thì sẽ như thế nào đọc ra Mai Hồng cuối đơn viết những gì rồi dạ, tìm trong bài cứ lật qua tìm trong bài theo ba dòng cuối viết những gì dạ là thực hiện năm điều bác hồ dạy tuân theo điều lệ đội giữ gìn danh dự đội rồi dạ, đúng rồi rồi sau khi mình làm xong cái phần tập đọc và trả lời câu hỏi học từ mới bây giờ tới phần chính tả phần chính tả thì thì phần này có phần nghe và viết thì khi vào lớp chính thức ấy, thì cô giáo hay thầy giáo gì đó sẽ đọc cho tụi con nghe và sau đó là tụi con viết lại thì ở đây mình chỉ là đọc tụi hiểu học từ mới đúng không ở đây nó có một câu hỏi nhỏ nữa thì mình đọc cái bài này xong mình sẽ trả lời câu hỏi như này rồi đọc đi dạ nghe viết chơi truyền truyền truyền một một một đôi truyền truyền hai hai hai đôi mắt sáng ngời theo hòn cuội thay mềm mại vớ quét truyền mai lớn lên vào nhà máy ông nhân mới rửa dây chuyền đón bạn trên truyền bạn dưới mắt không mỏi tay không rời truyền chiều truyền dẻo dai truyền truyền mãi thái hoàng linh ừ. mấy cái từ đọc chưa đúng là ví dụ như đón bạn trên chứ không phải đón bạn trên nghe không dạ đọc âm cho đúng âm trợ âm chờ đó rồi ở đây người ta hỏi là người ta, người ta nói là dây chuyền dây chuyền có nghĩa là gì thì mình phải mình phải học đọc tới được luôn để cho mình nắm được cái từ dây chuyền có nghĩa là cái gì Dây chuyền Dây chuyền có nghĩa là hình thức tổ chức sản xuất gồm các khâu nối tiếp nhau để làm ra sản phẩm. Ừ. Dây chuyền này thường xuất hiện trong những cái cái nhà máy trong xí nghiệp thì ta tổ chức để tổ chức sản xuất nó còn gồm có rất là nhiều khâu nhiều cái bộ phận nhiều tổ công nhân phối hợp lại với nhau thành một cái chuỗi dài nối tiếp nhau để làm ra một cái sản phẩm gì đó thì người ta gọi là dây chuyền hiểu chưa dạ. rồi câu hỏi kìa trong bài thơ trên những chữ đầu dòng được viết thế nào những chữ đầu dòng được viết hoa ừ tất cả những chữ đồ dòng được viết hoa phải không dạ đúng rồi rồi phần thứ hai phần chính tả này phần thứ hai là điền vào chỗ trống điền vào chỗ trống từ gì đó dạ chữ ao hoặc wow ừ, điền coi ngọt ngào là chữ ao mèo kêu ngao ngao ngao ngao ngao mèo kêu ngao ngao mèo kêu ngao ngao là chữ ngao này đúng rồi còn ngao ngắn như này đúng rồi tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l, hay n có nghĩa như sau cùng nghĩa với hiền là lành không chìm dưới nước là nổi vật dùng để gặt lúa cắt cỏ dùng để gặt lúa gặt cỏ là gì là lưỡi là lưỡi lưỡi là dạ. gì lưỡi hái đúng rồi rồi hai chữ tiếng có phần an hay an có nghĩa như sau trái nghĩa với dọc là ngang ừ. ngang có gờ không dạ có có rồi đúng rồi nắng lâu không mưa làm đất nước nghĩa vì thiếu nước hạn hán ừ thế này ừ. đúng rồi vật vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc là cây cây, cây đàn cây đàn đàn mà có g không dạ không đúng rồi tập làm văn hãy nói những điều em biết về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh <coughs> nên là tập làm văn thì mình sẽ mình sẽ tìm hiểu mình sẽ tìm hiểu thêm những cái thông tin của ba cái câu hỏi này thứ nhất là đội thành lập ngày nào à. thứ hai là những đội viên đầu tiên của đội là ai rồi thứ ba là đội được mang tên bác hồ từ khi nào đó, thì sau khi con tìm hiểu xong thì con sẽ nói lên những cái điều con biết về ba cái câu hỏi này còn phần 2 phần 2 là hãy ghép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống thì ở đây ở đây làm có nó là một cái mẫu đơn mẫu đơn gì đây mẫu đơn đơn xin cấp thẻ đọc sách đơn xin cấp thẻ đọc sách thì nó khác với cái đơn xin vào đội đúng không về hình thức là nó khác với, với, với đơn xin vào đội ở trên là gì nó có tên nước có khẩu hiệu của nước ví dụ như tên nước là gì là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do độc lập hạnh, tự do hạnh phúc. phúc rồi dưới này ba chấm dấu ba chấm này á thì thường là điền gì điền cái cái nơi mình ở nơi chốn ví dụ như mình điền là gì thành phố tên thành phố hay là tên tỉnh vào đây ví dụ như mình điền thành phố Hồ Chí Minh ngày bao nhiêu đó tức là cái ngày mình xin cấp thẻ điền vào còn cái đơn xin cấp thẻ này là cái cái tên của đơn thì tên đơn phải viết hoa này. viết hoa hết đúng không mà viết to rồi phần tiếp theo là phần kính gửi kính gửi thì gửi kính gửi gì thư viện tỉnh thành phố gì đó ghi vào đây yeah. Dạ. thư viện um, quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ví dụ vậy dưới là tên em là gì ghi vào đây yeah. Dạ. sinh ngày mấy tháng mấy năm mấy